Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, cũng như là quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang à, hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại nhà anh nào thì cũng anh chị biết rồi bên đây, tay à, trái của Giang đó là anh Sơn và cái lần đầu tiên mà lần trước Giang có xuống à, chiếu mắt cho cháu xính ấy thì Giang cũng à, được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của anh Sơn ở Hà Nội những như con người Hà Nội đã có tấm lòng rất là cao cả và ngày hôm nay Giang có mặt tại nhà anh Sơn này là cũng muốn chia sẻ tới à, quý cô bác anh chị biết một cái vấn đề trong một thời gian vừa qua rất được nhiều quý các bạn anh chị khán giả cũng như là mạnh thường quân trong ngoài nước quan tâm nó là miền Trung các bạn anh chị là khi đang nói đến như vậy thì các bạn anh chị biết là mùa mưa lũ bão này hiện tại miền Trung ngập lụt rất là nhiều tỉnh và sự thiệt hại của miền Trung khá là lớn và cũng được nhà nước quan tâm và tất cả các kênh YouTube đấy cũng đã đổ dồn về miền Trung để giúp đỡ đồng bào này nhưng theo Giang cảm nhận nó vẫn chưa đủ thực sự là mỗi giang nghĩ nó vẫn chỉ là một phần để giúp đỡ đồng bào thôi mà khi mà giang cũng là một chủ kênh youtube bản thân giang khi mà xem được cái thời uh, sự mà xem được cái tv ấy mà ghi hình được miền trung nhìn cảnh bà con để nằm oằn mình trong nước chống chọi với lũ còn chống chọi với cái bệnh tật và cái sự đói của đồng bào miền trung hàng năm ấy mình không cầm được nước mắt và rằng đã suy nghĩ rất là nhiều và quyết định mình sẽ tạm hoãn một vài hôm là trên ờ, cái ờ, mình ờ, công việc của Giang ở trên kia kìa thì Giang muốn vào miền Trung để phát lời kêu gọi trên kênh của mình ngay tại cùng anh Sơn nữa để có thể vào giúp đỡ đồng bào miền Trung thì quý cô bác anh chị khán giả trong và ngoài nước mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm và muốn chia sẻ nhường cơm sẻ áo bầu ơi thương lấy bí cùng ba anh chị ạ à, mình mong muốn là ba anh chị là hãy chung tay với Giang cùng anh Sơn một chút để có thể vào giúp đồng bào miền Trung bớt đi được những cái lúc mà khó khăn nguy nan nhất này thực sự là cái tấm lòng của Giang là Giang mong muốn là như vậy nên là mọi chuyện công việc nhà cháu chặn thì Giang cũng đã bàn giao lại cho thợ sau khi mà mình còn miền Trung hàng này về thì mình tiếp tục mình uh, ghi hình cho quý ba anh chị mình biết và con đường tấm lòng vàng cũng vậy nó cũng phải hoán lại thì à, cái cấp bách hiện tại theo Giang nghĩ là miền Trung cần hơn nên là Giang đã quyết định là miền Trung nhưng là do quá trình à, Giang đi cũng rất là đột xuất nên là chưa có một cái video nào ở trên đó và khi xuống xuống đến ở nhà anh Sơn ấy, thì anh Sơn mới biết là Giang vào miền Trung và lúc đó thì Giang cũng nhận được cái comment nhắn tin của anh Sơn đấy qua Messenger để anh muốn mong muốn là đi cùng Giang để chung tay góp sức cho đồng bào miền Trung đấy. thì uh, Giang rất là cảm kích trước cái tấm lòng à, nhiệt uh, của anh Sơn thì uh, hai anh em cũng uh, xuống như này thì anh Sơn và hiện tại Giang đang có mặt anh Sơn thì để khoảng buổi chiều nay thôi thì anh em sẽ uh, di chuyển vào trong miền Trung của ba chị nhé và qua đó thì cũng nhận được thông tin của em bé đó là cũng muốn đi cùng anh em để vào hỗ trợ một tay giúp đỡ đồng bào miền Trung qua cái cơn nghi nan này là cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới ờ, em bé cũng như là quý cô bác anh chị khán giả mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tin tưởng ủng hộ cho Giang và đến hiện tại bây giờ thì Giang đã nhận được cái số tiền một là của chị Mai Ngọc đã gửi ủng hộ đồng bào miền Trung là 20 triệu hai là nhóm RAS là nhóm Rirac theo tiếng nước ngoài các bạn chị ạ đợt trước còn hai triệu rưỡi Giang cầm và tiếp tục nhóm gửi cho Giang 3 triệu nữa là tổng là 5 triệu rưỡi và của chú Điền Vũ ủng hộ cho đồng bào miền Trung à, cái số tiền quỹ đợt trước thì có nhắn tin cho Giang là ủng hộ đồng bào miền Trung là 5 triệu và một à, nhóm nữa của chị Mến ở bên Canada anh chị nhé thì cũng à, mong muốn ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua cái cơn uh, nguy kịch thời gian này là với số tiền mà quỹ được trước Giang có cầm là cho vào đó là 2 triệu và còn một chị nữa Linh bên Mỹ mong muốn là ủng hộ cho đồng bằng chung một chút nhưng mà Giang cũng chưa nhận được khi nào Giang nhận được trong quá trình mà Giang với anh Sơn và Quảng Bình Giang sẽ cập nhật liên tục cho các ban chị mình có thể mình mới biết danh sách mình thường quân à, đã gửi tiền cho Giang và chi tiết và anh em mua như thế nào thì Giang sẽ bàn với anh Sơn cũng như là Giang với anh Sơn sẽ lên kế hoạch à, trong đó mình sẽ khảo sát là cái khu vực nào bị nặng và cần à, hỗ trợ thì Giang với anh Sơn sẽ vào trong đó để giúp đồng bào và mình cũng sẽ nhờ à, khán giả trên kênh của Giang cũng ở Quảng Bình, Quảng Trị các cô cũng rất là nhiệt tình mong muốn là mình vào đó để mình chỗ đi lại nó thuận tiện hơn đấy và mình biết được uh, cuộc sống đồng bằng chung ở trong đó như thế nào vì sao Giang nói như vậy thì trong thời gian vừa qua anh Sơn có nói là hiện tại và miền Trung ủng hộ mì tôm rất là nhiều rồi thì em nghĩ là nên theo cái ờ, phương án là mình sẽ vào trong đó mình sẽ hỏi người dân trong đó thì đồng bào hay ăn lương thực gì và dự trữ lương thực gì nếu mua gạo nó cũng sẽ mốc và ẩm mì tôm nhiều thì cũng ấy mình đang dự tính phương án như vậy thứ hai thì là anh Sơn là anh sẽ ủng hộ một cái ờ, chút ờ, ấy y tế ở đây anh Sơn là anh em muốn là ủng hộ một chút thuốc để vào trong đó vì ừ, nó ngâm mình trong nước nhiều thì đâm ra là, là, là hay um, mang dịch bệnh ngoài ngoài ngoài da bệnh ngoài da ấy, các anh chị rẻ lở mắc lào này anh bệnh ngứa này đấy là rất anh uh, sơn là cũng mong muốn ủng hộ thuốc thực sự là rất là cảm kích nhưng mà anh sơn như vậy nên anh em muốn tính toán là rõ như vậy các anh chị nhé và trong quá trình mình đi thì mình sẽ mua cái gì uh, liệt kê danh sách thì mình sẽ đăng tải lên uh, trang cá nhân là Facebook của Giang cũng như là trực tiếp ghi hình cho các anh chị là trên kênh ờ, youtube của Giang đấy để cập nhật cho các bạn anh chị biết về tình hình miền Trung hiện tại như thế nào và trong quá trình ờ, trên đường đi thì ờ, anh em mình sẽ ghi hình lại mình đi đến đâu và làm gì để cập nhật liên tục cho quý ba anh chị cùng theo dõi và biết là anh em mình chặng đường đi đó ra làm sao và Giang cũng mong rằng hôm nay buổi kêu gọi đầu tiên tại nhà anh Sơn thì Giang mong muốn là quý các bạn anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước hãy cùng chung tay với Giang cũng như là anh Sơn tất cả mọi người để giúp đỡ đồng bào vượt qua cơn nguy nan này để có một cuộc sống tốt hơn và sau đó hoàn thành một hai ngày khi nào về thì Giang lại tiếp tục cái con đường mang tiếng tấm lòng vàng và tiếp tục những cái ờ, công trình để đi giúp ờ, gia đình hoàn cảnh khó khăn Đấy, mong là các bạn anh chị hãy chia sẻ nếu các bạn anh chị nào chưa đăng ký thì hãy cho ra một cái ờ, chia sẻ một cái đăng ký và Giang có thêm nhiều cái động lực để giúp đồng bào khó khăn trên này và qua đây thì Giang cũng xin giới thiệu luôn cho các anh chị biết là nhà anh Sơn giờ trước là Giang vào là ở cái ghế phòng này các anh chị biết rồi thì không nói nhiều các anh chị chưa biết đấy thì ờ, trước mà Giang có vào đưa cháu tính vào đây thì cái lần đầu tiên mà Giang nhận được cái sự ờ, giúp đỡ của ông hoặc của anh Sơn thì anh có dẫn vào cái phòng bé bé này thì ờ, nhà anh Sơn thì quý anh chị biết rồi thì không nói còn cứ ba anh chị chưa biết thì anh ấy nằm ở ngõ 109 phố Quan Nhân quận Thanh Xuân Hà Nội nha các anh chị nhé con đường cũng rất là quen thuộc dễ vào thôi thì nhà anh ấy ở là đại gia đình ở xung quanh các anh chị Đấy, con được quay cho các anh chị xem anh Sơn ở rất là nhiều nhiều thế hệ luôn đấy mà muốn trực tiếp anh Sơn giới thiệu nhưng mà đôi khi là anh ấy à, cũng còn là hơi ngại nhưng mà mình cũng à, ở đây một thời gian này giới thiệu luôn ấy phòng ăn của anh Sơn là bên này là ăn cả gia đình và cái ờ, công việc chính của anh ấy cũng ờ, cùng gia đình là giặt là đúng anh chính anh là cái cái ờ, cái giặt là đúng không nhỉ cái hiệu giặt là đó thì anh có một cái hiệu giặt là nho nhỏ là Nguyễn Sơn và công việc chính của anh Sơn là gì anh có thể nói mọi người biết được lâu lắm rồi à? hỏi công việc chính của anh ấy công chính của mình á liên quan đến dược phẩm thôi ngành dược à, anh làm ngành dược đúng không dược và bây giờ là anh cũng đang um, phân phối kinh doanh dược đúng không à, à đấy thì ờ, kinh doanh dược này thì anh ờ, làm là tư nhân hay là mình, mình tư nhân. có liên kết với ờ, tư nhân của mình làm à, à, và anh có cửa hàng hiểu không có cửa hàng hiểu không có cái thương hiệu của anh được gì là thuốc thôi chỉ là dẫn là chính là thuốc cái, cái thương hiệu bán cho của anh là Nguyễn Sơn luôn hay là cái gì bút sơn gì đó là mít sơn gì đấy đền hai là con nhà anh nữa à đấy à là như nào đấy à. ừ. tên tên đặt tên là con ừ. thế đấy nó là thương hiệu của cái thuốc ví dụ anh sơn anh bán thuốc thì với ban chỉ ví dụ là Nguyễn Sơn này tính thuốc hiệu xương hay có gì đó đó là cái thương hiệu của một cái ờ, người ờ, làm ăn kinh doanh ấy để có thể mọi người nhớ đến cái thương hiệu đó thì uh, hôm nay thì được anh Sơn chia sẻ là anh cũng làm ngành thuốc ngành y các anh chị ạ 25 rồi 25 rồi phải Đấy, nếu cô anh chị nào mà thuốc thang mình cũng chưa hiểu biết đấy thì có thể là hỏi à, anh Sơn trực tiếp sẽ dễ hơn qua cái à, Facebook của anh là Nguyễn Văn Sơn thì à, rất dễ để có thể liên lạc Thì ờ, trong gia đình bạn bè anh em của các anh chị khán giả ấy có người như này như này mình chưa biết về thuốc thang cho hỏi sơn rất là dễ dàng thì mình ờ, hỏi sơn trả, trả lời thôi đấy có thể là anh Sơn có hiểu ở đây mà cứ anh chị nào mà ở quanh Hà Nội có thể là sáng ủng hộ giúp đỡ anh Sơn gia đình đấy, để anh có thêm thu nhập hoặc là anh muốn mọi người biết đến nhất là nghề thầy y thầy thuốc thì cứ anh chị biết rồi là lương nhi như tử mẫu mà đấy, cái đấy là rất, rất mình rất là quý rồi đó và anh cũng nói là làm cái hiệu vật là này gia đình anh rất đông ấy. muốn là cải thiện kinh tế để giúp đỡ gia đình là, là còn cái gì nữa không ngoài ngoài cái thuốc với lại là là cũng thì Hà Nội cũng rất là khó thì là công ăn việc làm rất là khó các anh chị đấy như Giang chia sẻ là anh Sơn chia sẻ là gia đình à, anh Sơn này sẽ ngủ trên này bốn lầu các anh chị này hai vợ chồng này bà thế ở bên bên phía bên này bên này là chị chị gái gì đúng không? Ừ. Bên bên này. Ừ, phòng trọ này thì là sinh viên hoặc là ờ, công nhân đến làm thì ờ, có thể ở trọ một sáu văn đấy, phòng này đây. Đấy là nhà cấp 4 thôi, mình tầng ở đây. Đâu anh? Đây là nhà cấp 4 đúng không? Trọ đây đúng. Đây là trọ mà. Ở đây đó. À. Đây. Đấy à. tầng mà. À. Đây là nhà mới xây. Nhà nhà mới xây đây đúng không? Đúng là trọ đây. Ừ. đây là chợ hết mà à, đây đúng ừ. à cũng cũng làm đã chở hết đấy, đấy hết đấy. À. đấy hai người tại chợ ừ. đấy ừ. nhưng mà chỉ à. ở tầng 1 thôi rồi còn đâu có tên ừ. nói chung là anh sơn đang dần đi vào cái món là nhỏ anh ba mặt ngõ hỏi anh Sơn này thì là rất nhỏ Đây một mặt này sáng bé đi mặt kia đúng không? Vâng. Sáng đi bên này. Ba. Ừ. Mặt kia là cái là mặt này. À, đây là mặt à. chung là rất Hà Nội thì ra không biết đâu lúc mà vào lần đầu tiên nhà anh Sơn thì mình đi mình không biết đường anh ra đón được cũng sẽ Mỹ Đình cũng sẽ Mỹ Đình xong là xuống viện vào viện luôn hôm đấy là tối mãi ờ, mới về nhà anh sơn rồi sang mới biết vì đất Hà Nội ba mươi sáu phường cũng chỉ là phố nào cũng giống nhau mà con đường nào hầu như nó y hệt với nhau mà mình không quen số nhà mình không, không tìm ra được luôn đấy, có địa chỉ là số 22 ngõ mà đinh chính quan nhân này phường Nhân Chính quận Thanh Xuân Hà Nội này thì cho biết được ừ. được ở Anh Sơn biết rồi khoảng tầm uh, mấy mấy giờ nhỉ anh nhỉ chiều nay ở đấy dạ, hai hai rưỡi mình phải sang đấy rồi hai rưỡi đấy sang rồi để cũng sang chị làm thủ tục chiều là giang với anh sơn cả mọi người là chuẩn bị hành lang ờ, hành lý ấy cái này là mình cũng phải bận một chút công việc là nhất là mình thu xếp nhất là tiền nong của mọi người này hai là lên kế hoạch ờ, là mua cái gì cái gì và mua ở trong đó và mua ở bên này ngoài này cái gì để mình chuẩn bị tốt nhất để mình vào trong đó với các chị nhé thì có lẽ là video ngày hôm nay ờ, Giang cũng xin phép là khép lại ở đây và mong rằng cũng có anh chị cùng toàn thể mọi người có muốn ờ, ủng hộ đóng góp được vào miền Trung một chút thì hãy liên lạc trực tiếp cho Giang và anh Sơn như cùng toàn mọi người thể là trao món quà của mạnh thường quân quý ban chị mạnh thường quân trong mọi nước đến trực tiếp tay đồng bào khó khăn ở trong ờ, miền Trung ấy thì Giang rất là cảm ơn các anh chị đã luôn luôn theo dõi ủng hộ uh, kênh của Giang và đang uh, ờ, xin hẹn các anh chị và thể mọi người là trong trong vòng vài tiếng nữa thôi mình vào trong đó tiếp tục là ghi hình các anh chị biết về thực tại của miền Trung như thế nào à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng thể mọi người